à, Phước Sửu đang có mặt tại một khu dân cư Serico ven sông một khu, khu dân cư rất là đẹp tại à, Tân Phong quận 7 thì à, hôm nay Phước Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một à, lô đất rất là đẹp với vị trí này thì quý anh chị có thể là sở khi mà sở hữu nó quý anh chị có thể là xây dựng và có thể kinh doanh được rất là nhiều loại ngành nghề à, với vị trí này thì diện tích của lô đất là ngang 7 dài 18 cách xây dựng đó là một trệt ba lầu và một sân thượng áp mái một vị trí rất đẹp nằm trên con đường 16m và nhìn hơi xéo về phía bên kia là sông và cầu đỏ à, cầu ông lớn và phía bên tây à, phải của Phước Sửu là nhìn trực diện à, về trường à, Đại học Quốc tế Remix và mặt tiền của Phước Sửu đang đứng đây cả nhà đây là đường Nguyễn Văn Linh nha cả nhà đây là đường Nguyễn Văn Linh ạ à đây là đại lộ Nguyễn Lân Văn Linh và đi về Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 2 phút à, với khu dân cư này thì quý anh chị có thể là đi về trung tâm quận 7 mất thì tầm khoảng là 3 phút và đi về chợ Bến Thành tầm khoảng 10 10 phút à, gần à, khu này thì có rất là nhiều cái siêu thị lớn như là à, Lotte Mart nè, Co-op Mart nè, rồi rất là nhiều trung tâm à, đầy đủ để phục vụ à, những cái nhu cầu thiết yếu của quý anh chị. À, và quý anh chị à, chọn lựa nơi đây là một nơi gọi là an cư lý tưởng bởi vì là ở đây là pháp lý sổ hồng đầy đủ sang tên ngay và một cái điều đặc biệt ở đây là khu dân cư được à, bảo vệ à, à, rất là an ninh chỉ có một lối ra vào duy, duy nhất còn toàn bộ là sẽ được rào kín ngay cả dọc theo bờ sông và có một cái bông công viên bờ sông rất là thoáng mát dành cho gia đình à, buổi chiều nghỉ dưỡng và à, gọi là à, nướng barbecue hoặc là cắm trại ngoài trời à, thì à, quý anh chị cần thêm thông tin về cái lô đất này thì alo ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu cập nhật thông tin và có thể là gửi cho anh chị à, những cái sổ hồng mà à, để quý anh chị à, nhận thấy đây là một cái sản phẩm phù hợp và với lại cái nhu cầu của mình à, cần thêm thông tin về à, dự án và ký gửi nhà nhà đất bất động sản tại à, Sedeco ven sông và quận 7 nhà bè Bình Chánh thì à, alo ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.